rồi em sẽ cắn được cái đầu của mình đây Hello mọi người à, Kính chào mọi người Rất vui gặp lại mọi người trong buổi livestream nói về vận thế của tháng 9 à, Một trong những cái tháng mà nói à, sẽ có rất là nhiều người vui mừng đặc biệt là những cái anh chị ở bốn cái tỉnh như là à, Long An Đồng Nai Bình Dương và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh ha chào tất cả mọi người nha chào uh, Tiffany Trần Dạ chào chị Mem Phan à, Cảm ơn bạn Linh Nguyễn đã mời mình cốc trà sữa Thank you mọi người nhiều Ai uh, rảnh tay cho mời tiếp cục cốc trà sữa nữa chắc ngon à <laughs> Nói chung là bạn uh, Linh Nguyễn bạn hiểu là mình mới về phải uh, coi như là hả, vệ sinh coi như sáu cái máy lạnh à, bơm ga rồi uh, vệ sinh nhà này tốn kém cho nên là tặng ờ, trà sữa để uống lấy sức cảm ơn mừng dạ đúng rồi mình đang ở ờ, nhà mình đây thì đi qua bước qua chợ Bến Thành thì khoảng 50 ờ, mét đối diện là ừ, Sài Gòn Center bây giờ là gì ừ, Katashima gì đó Ồ vậy hả Vũ Nguyễn mình cùng tuổi à, dạ đúng rồi tháng 9 em lên hơi muộn à, tại à, em xem cho nó chắc ăn với lại em đang phải dịch chuyển từ thành phố à, từ Bình Dương về lại thành phố rồi nhiều việc nữa cho nên em à, bận biểu hôm nay mới có cái thời gian mà để à, lên bài của tháng 9 thường thì 25 tới 27 là em đã à, 27 29 là em đã lên bài của tháng 9 rồi nhưng mà tháng này thì à, để cho mọi người tận hưởng cái cái sự vui vẻ của những cái tín hiệu là à, cuối tháng 8 là được mở cửa đi đây đi đó đặc biệt là những anh chị em công nhân nghèo và những cái, hoàn cảnh à, thất nghiệp phải à, gồng mình chạy à, về quê dạ em về rồi ạ chào à, Trần Hoàng ạ mọi người à, vào xem nhớ bấm cho mình cái nút có cái dấu tay như thế này cảm ơn mọi người rất là nhiều em mở cái đèn chùm lên cho nó sáng cái mặt em cái xíu tối quá về đây âm u quá mọi người sợ em nữa âm u nữa nói lắm nữa có, có người cứ cạnh bên là chết luôn á đó em khoái sáng sủa chứ em không có thích tối sủa dạ cảm ơn huyền tây vip À, nhà ở ké mà cho nên là cũng được <laughs> à Long Nguyễn em ở Đồng Tháp hả dạ à, ok Phạm Thị Lan Đài bữa nào ghé lên nhà bé tí mà có bốn mấy mét vuông mà dạ cảm ơn à, Nguyễn Thị Ngọc Anh <laughs> dạ chị Trang Phạm có gì đâu mà đối với à, một số người thì cái này giống như là cái chuồng vậy thôi em thì em nói vui đây là cái chuồng ngựa của em à, tại vì tuổi ngựa phải ở chuồng ngựa chứ à, không phải là người mà phải ờ, cung phải có cung chị hằng này kia thì phải có cung trăng cung đồ này kia thì nó nó, nó đẹp đẽ hơn nhà em đơn giản thôi mà đành chịu thôi chứ còn bây giờ là tại cái micro quanh nó hết pin rồi à, Nguyễn Trúc Hà hình như là Long An là à, phải test đó. có giấy à, thì mình chích theo, chích gì mình cũng có có test uh, test nhanh trong 7 ngày là mình đi được hôm uh, hôm anh từ Bình Dương về thì uh, cũng uh, thấy trên báo đăng là phải đi test đồ này kia nhưng mà khi anh về thì không có ai quát xe anh hãy gặp xe anh nó cứ phát tay đi luôn à uh, Huỳnh Anh Thư bạn nếu mà bạn đặt lịch 17 ngày rồi bạn chưa được coi thì bạn nên gọi cho trợ lý của mình à, nhắc trợ lý của mình có khi là trợ lý của mình shop tên bạn và dạ, cảm ơn chị Thúy Hằng à, chào Ngọc Tuyền nha à, Phong Khắc em cũng uh, được cái trường giống anh dạ cứ uh, mình phải đặt ra mục tiêu rồi để mình phấn đấu mình bước chứ còn không có mình không đặt ra mục tiêu mình đúng không dạ cảm ơn trần văn thế thấy không mọi người thấy không mình nói là tụ cái cái cái đầu của mình mà để kiểu lại được là là là dịch nó sẽ ok xuống đúng không thấy đây, đây, tóc nó dài dài không đi hớt vẫn có kiểu rồi là không là thấy dịch nó xuống thấy chưa <laughs> dạ cảm ơn chị à, hứa minh nguyệt à, nhà này thì à, nhà đẹp số đẹp à, à, tại nhà này là ở 88 Lê Lợi à, nhà số 8 tại vì 88 này là dạng à, chung cư đó. nhà mình số 8 <laughs> dạ cảm ơn Quốc Mai chạy dạ, về chuồng thì nó sẽ khác hơn ở ở dưới kia ở dưới kia thì gọi là trong thâm sơn cùng cốc mà cần gì phải uh, gọi là cũng không có đồ nữa thật sự là khi mà đi xuống dưới dưới kia thì cũng không đem nhiều đồ đem chỉ vài bộ đồ nghĩ rằng đó là uh, với dịch bệnh như thế đó thì chừng cỡ tháng là hết chứ đâu có ngờ mà xuống đó ở tới uh, à, 4 tháng đâu còn hôm nay mà được ăn uh, miếng pizza trời nó ngon mọi người biết hả? thèm 4 tháng rồi mà ăn nó ngon cực kỳ luôn Lợi Kim chị sinh năm 1977 hỏi cho cha 72 tuổi là tuổi Sửu hay là à, tuổi Dần à, phải biết chắc chứ còn nói như em như vậy thì em không không chắc ăn được có nhiều người nó 72 tuổi mà 72 tuổi ta à, 72 tuổi ờ, nhà nước á, tuổi Tây á thì đó là 73 tuổi tức là tuổi Sửu thì khó đó đúng rồi đoàn thì thanh thảo tuổi mùi hết tháng cái này kim cúc đòn đừng có đồn anh quá trời nhà trời ơi <laughs> cảm ơn châu ờ, châu châu đồng nai chưa cho công nhân đi làm nữa hả vậy là tốt quá chứ đâu có xấu chị Lan Nguyễn cái cái người hỏi mà 20 tháng 10 sinh năm 1964 bị Covid đó chị gọi điện dùm em cái ôi xin cảm ơn Khôi Trần à, đã tặng mình à, 10 đô để à, uống cà phê cảm ơn à, cô Trần rất là nhiều chị gọi cho trợ lý mình đây là trợ lý mình nó sắp xếp cho gọi lại rồi à, mình à, chắc cũng à, đông đông người rồi mình sẽ à, gọi là trở lại để nói chuyện cái vận thế của tháng 10 à, tháng 9 âm lịch tức là tháng 10 dương lịch ha mình sẽ không sử dụng những cái buổi livestream để mà coi cho người này người kia đâu tại vì nếu mà ở đây thí dụ như mỗi người, mỗi lần ít nhất mình livestream thì nó cũng có vài trăm ngàn à, vài trăm người thí dụ như hiện tại nó cũng khoảng 700 người đi nếu mà coi cho bạn thì còn 699 à, người kia thì không coi thì nó lại không hay cho nên là nếu muốn được mình à, tư vấn và trả lời những câu hỏi thì tốt nhất là đặt lịch với à, trợ lý của mình à, mọi người nếu thật sự không tiền cứ nói thẳng với trợ lý của mình là à, tôi đang không tiền tôi nghèo lắm à, thì trợ lý của mình cũng sắp xếp bình thường chứ không có vấn đề vậy. mình nói rồi mình không bao giờ thiếu tiền nữa chỉ có thiếu nợ thôi đó mà ai muốn làm ờ, chủ nợ của anh ba thì cứ lên tiếng đó. dạ đúng rồi ạ tại vì cái uh, ờ, micro cái thường cái uh, tai nghe uh, cái headphone của mình đó thì hôm nay nó bị hết pin uh, cho nên là mình không có uh, ấy được để khoa để mình lấy thử coi nó sạc nãy giờ nó được chút pin nào không chờ mình chút nha mình mình kết nối cái micro lại to rõ chưa mọi người Ồ ờ. vậy hả chị Quý Trần được đi quanh Sài Gòn rồi hả? Rồi, à, hiện tại thì mình vẫn chưa đưa về được uh, Lâm Đồng đâu mình nghĩ khoảng uh, 15 20 ngày nữa thì mình mới bắt có thể đi đi vòng vòng được dạ dạ đúng rồi ok dạ ok mọi người tại vì nó còn chút pin mới sạc lại cho nên chắc nghĩ là nó ok À, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chia sẻ cái vận trình của tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. À, tháng 9 âm lịch là tháng Mậu Tuất của năm Tân Sửu năm 2021. 9 âm lịch là tháng Mậu Tuất của năm Tân Sửu năm 2021. À, xét về tháng thì về phần địa chi thì Tuất Sửu nằm trong cái bộ tứ hành xung, thành Tuất Sửu mùi và Tuất Sửu là sát nhau trong bộ tứ hành xung à, tuy nhiên nó không phải là cặp địa chi lục xung nó chỉ sát nhau trong tứ hành xung thôi thì cái độ xung khắc của nó cũng là cao à, một số sách thì viết nó là tự hình một cặp địa chi có sự xung khắc lẫn nhau à, cho nên là tháng này là dự báo à, cũng chưa phải là tháng tốt đẹp gì cả đối với nhiều mặt tuy nhiên tháng này rất tốt đẹp về cái địa phận về kinh tế à, như là tại sao không tại vì tháng là tháng mậu à năm thì năm tân như nạp âm ngũ hành của mậu là thổ mà tân là kim như vậy nếu mà xét về nạp âm ngũ hành cái trụ nói về vận thế à, xã hội nói về tiền tài nói về công việc thì nó lại là một cái trụ tương sinh tuy nhiên cái sự tương sinh thì nó không lớn bằng cái sự mà ngũ hợp ví dụ như nếu như mà tháng bính gặp chữ tân là bính hợp tân thì tháng đó sẽ tốt đẹp về kinh tế tuy nhiên tháng này chỉ là à, nạp âm ngũ hành của à, thiên can nó tương sinh thôi thì cái phần về vận thế kinh tế nó gọi là không rơi như tháng 8 à, không khó khăn như tháng 8 mà là có chút biến chuyển chính vì vậy thì à, mình quan sát thấy có nhiều anh chị à, đặc biệt có một số anh chị như là khôn lâm to đằng này kia ở bên Mỹ hay tư vấn mình về cái cách à, mua hay bán về cổ phiếu thì mình nghĩ rằng tháng 9 này là tháng có nhiều tín hiệu tích cực cho cái cái việc về kinh tế và à, kinh tế cả toàn thế giới chứ không phải riêng gì Việt Nam sẽ có nhiều cái bước dịch chuyển và chính dịch chuyển đó thì thể hiện rõ nhất là những ngày à, phát triển xanh ở trên cái à, thị trường chứng khoán và một hai ngày trở lại đây thì sau liên tiếp dài <laughs> dài ngày rớt uh, khá nhiều rồi ờ, uh, rớt đỏ ở sàn chứng khoán thế giới đặc biệt là Mỹ thì thấy tín hiệu tích cực là ha mấy ngày nay thấy xanh lại rồi và Vượng Phát uh, lấy lại điểm rất là nhanh à, đó là một cái điều rất là tốt tốt cho những cái người mà nghe lời mình uh, trong cái tháng 8 mà uh, mua vào ha và uh, xét như vậy thì đây là tháng mẫu tức là một tháng mộc à à, năm thì là năm thổ à, như vậy thì xét về cái trụ mạng nơi mà à, ảnh hưởng tới bổn mạng sức khỏe rồi này kia đó của nhiều ấy, thì mình vẫn thấy rằng là mộc khắc thổ đây là năm đây là tháng tiếp tục có cái cái à, tỷ lệ tử vong tỷ lệ chết cũng sẽ nhiều chứ không phải là ít đi như là mọi người thấy cho nên dù rằng tháng này Ờ, được tuyên bố là ở Việt Nam đi mình nói ở Việt Nam hoặc là ở thế giới ờ, tuyên bố là đã chích nhiều vaccine rồi này kia nhưng mà tỷ lệ tử vong vẫn cao chứ không có thấp à, xuống như mà mọi người mong chờ tháng này dĩ nhiên là tháng không tốt cho những người tuổi gì thìn tuất sửu mùi trong đó thìn với tuất là hai cái cái cái, à, cái tuổi mà bị vận thuế thế tức là bị thái tuế của năm hoành hành rất mạnh cho nên tuổi thìn và tuất thì tháng này sẽ không tốt đẹp à, và thìn nào không tốt đẹp là giáp thìn là không tốt đẹp nhất cả nam lẫn nữ giáp thìn 1964 à, là không tốt đẹp nhất trong cái à, cái tháng này khi là còn người á mà tuổi tuất mà khó khăn nhất chính là giáp tuất à, tuy nhiên giáp tuất thì không ảnh hưởng tới bổn mệnh khi là giáp tuất là hỏa thì tháng là tháng mộc cho nên không ảnh hưởng bổn mệnh nhưng mà người à, tuổi giáp thìn á, thì cẩn trọng đặc biệt là nam mạng của giáp thìn à, là sẽ không tốt đẹp lắm về cái à, bổn mạng và sức khỏe dĩ nhiên khi mà có cái chữ giáp à, chữ chữ mậu á, thì tất cả các chữ giáp khác đều không tốt đẹp và cả luôn chữ nhâm thì sao mậu thì nó khắc nhâm về trụ làm ăn ờ, trụ thiên can thì chữ nhâm à, đặc biệt là gì à, nhâm thìn 1962 là làm ăn là hay phê rồi ha tháng là tháng mộc à, nhâm thìn cũng có xấu về bổn mạng luôn tuy nhiên nhâm thìn là nữ xấu hơn nam à, Cho nên là mọi người phải ở trong những cái tuổi mà mình nói thì mọi người cẩn trọng một chút xíu để mà khỏi phải, à, gặp những cái việc không tốt đẹp. Ha. À, chắc chắn là người chữ Nhâm, Nhâm nào thì tháng này cũng không tốt đẹp về kinh tế, hoặc là về những cái quan hệ trong công việc làm ăn, nó không mấy, ờ, ngon lành, đó. Tháng này nè, dù là tháng tốt, à, à, nhưng mà người như là, ờm tháng này là tháng tháng tốt đi nhưng mà người nhâm ngọ à, hoặc là người giáp ngọ cũng không có ngon lành cẩn trọng cảm ơn uh, Phương uh, nhiều uh, mới tặng mình uh, năm uh, năm Canada uh, <laughs> mọi người cứ uh, mạnh dạng uh, tặng đi mình sẵn sàng mình lấy hết uh. lấy ở đây chắc không không phải sao kê đâu Ờ, ờ, thu thu nhập trên này chắc không phải sao kê đâu mọi người yên tâm đi dạ yeah. Ờ, đinh tú hà phát cười khoái cười à, những cái à, xấu của cái tháng uh, tháng 9 này á thì bốn cái tuổi nằm trong bộ tứ hành xung mà đồ bộ thái tuế à, thìn tuất sửu mùi thì đều xui cả nhưng à, xui nhất là thìn với tuất chứ không phải là mùi không xui à và sửu không xui nha mình nói là thìn tuất sửu mùi từ vì tháng mà tháng trùng trong cái bộ tứ hành xung thì thái tuế của cái tuổi nó sẽ hoành hành mạnh hơn cái sao thái tuế mà nhập hạn nó sẽ mạnh hơn à, tuy nhiên mà tháng mà bị trực thái tuế với lại mình thì nó xui hơn nhiều ví dụ như tháng đó là người tuổi tức thì tháng này sẽ xui hơn người uh, tuổi thìn một chút xíu còn xui về vấn đề gì thì dĩ nhiên là phải có ngày tháng năm sinh giờ sinh rồi những cái ngôi sao xung quanh thí dụ giống như là bây giờ bạn à, tuổi tuất à, nhưng mà có người tuổi mão ở cạnh thí dụ như con tuổi mão vợ tuổi mão ở cạnh cha tuổi mão mẹ tuổi mão ở cạnh thì dĩ nhiên là cái sự xung khắc nó sẽ giảm xuống à, vì đối với mình là à, mình coi tử vi hoặc là mình tư vấn cho mọi người thì mình hay hỏi người hỏi là tuổi gì rồi những người ở xung quanh là tuổi gì để mình biết cái cung xung chiếu cái cung bợ ha, hợp chiếu nó như thế nào để mà mình tính toán rằng là người đó có được cái sự may mắn hay không à trời mới nói nói mà 1.300 người à, xem rồi mọi người 1.300 người mới có 400 người bấm cái này mọi người bấm cái này giùm mình đi cảm ơn mọi người nhiều bấm cái này không phải để mình bán cho YouTube kiếm tiền đâu à, chẳng qua là bán cái này bấm cái này để thấy rằng mọi người ủng hộ kinh mình ủng hộ mình livestream <laughs> dạ cảm ơn chị Nguyễn Thị Loan em à, rất là khỏe à, Nguyễn Đức Hiền Cảm ơn mọi người rất là nhiều, mới nhắc mọi người cái là lên 100 liền. Nguyễn Hữu Thọ, anh đã nói chuyện này rồi, đúng không Ngay tại thời điểm mà bão lũ của năm trước, anh đã nói rồi, cũng khoảng tháng này ha, hình như là sớm hơn tháng này một một tí xíu, thì anh đã nói rồi, à, mọi người à, cứ lúc đó cái nghĩ ui cha người đó làm à, từ thiện thì mọi chuyện nó sẽ qua đi hay là như thế này thế kia mà vẫn thế thì đã nói rồi nó không có phải đơn giản như mọi người nghĩ cảm ơn mọi người rất là nhiều nói chung là những người thành tuất sửu mùi thì tháng này đều xui nhưng mà xui nhất vẫn là người tuổi thìn và tuổi tuất ha à, Thúy Nguyễn cái đó thì đâu có sao đâu em à, có rất là nhiều người hỏi mình là thắp nhang tự nhiên cái bát hương cháy à, bát hương nhang nó cháy thì có sao không thì mình nói là đúng rồi à, hỏi là xui hay là hên thì mình nói rằng à, rất là hên nha mọi người à cái bát hương mà cháy mà rất là hên đó chứ không có xui đâu vì sao vì nó cháy như vậy mà nó không cháy nhà là hên lắm rồi đúng không cho nên là phải cực kỳ hên mấy bát hương nó mới cháy à, mà không cháy nhà đó, vậy thôi cái gì đâu <laughs> Trần Thành Tra cười <laughs> dạ đúng rồi lương á. À, cũng giống như là nhiều người hỏi mình đó là anh ba ơi đi ra đường gặp mà đám cưới hên hay đám ma hên à anh nói là gặp đám ma hên hỏi sao vậy hên quá mình không phải là cái thằng nằm ở trong đó hay là cái con nằm trong đó cái bà nằm trong đó cái ông nằm trong đó là hên rồi quá hên luôn đúng không còn gì nữa còn mà đi ra đám cưới đang độc thân mà thấy kia cưới là rõ ràng mình xui rồi má phải chi mình cưới là mình ngon rồi đúng không là rõ ràng là mình là người xui đó. vậy đi cho nó khỏi mất công <laughs> cảm ơn Nguyễn Trúc Hà đó thấy ông ờ, Nguyễn Nguyễn Lê Kim Ngân nè cháy rồi đúng không mà cháy lâu rồi hên không phải rõ ràng là hên không hên quá nó không cháy nhà chứ còn gì nữa à, cảm ơn hạnh nguyên à, à. may anh gửi được hết em gửi thạch gửi uh, gì uh, đồ trang sức phong thủy thì anh vẫn gửi được hết à, sẵn đây mọi người nào đặt đồ trang sức phong thủy mình trong cái thời gian mà giãn cách xã hội á mà mình không chưa giao được hoặc là à, ấy thì mọi người có thể liên lạc lại với mình à, để cho mình mình biết là còn thiếu sót để mà mình à, bổ sung mình gửi cho mọi người dạ <laughs> dạ cảm ơn Đỗ Thu Thủy à Đỗ Thị Thu Thủy trời ơi tên là Thu Thủy là là là người yêu đầu tiên của mình á nhớ dữ lắm ừ. ha mình cái mùa thu mà có nước á à, nên là thu thủy á rồi à, trở lại cái vận thế của tháng 9 thì à, mọi người phải nhớ cẩn thận tháng này vận sát nghiệp vẫn còn lớn à, vậy chứ từ tháng 10 trở đi sát nghiệp sẽ nhẹ đi rất là nhiều khi mà vào tháng à, hợi tháng nhẹ nhàng hơn chứ còn tháng 10 này sát nghiệp đối với mình mà mình vẫn thấy là rất là là nhiều thì mọi người ra đường hiện tại thì nhớ uh, sự dù là chích ngừa rồi thì cũng phải 5k đầy đủ chứ không phải là chích ngừa rồi mắt không chết ha đúng rồi thu thủy là cô gái vườn chè đó à, May ờ, Zalo á thì là như thế này nè, cái Zalo mà cái số 0964905730 á, thì hiện tại nó đã đầy rồi, không thể add được nữa. Cho nên là nếu được á thì gọi điện cho cái, à, số đó, xong số đó sẽ tự, ờ, nhắn tin với nhau thì được thôi chứ còn không add được nữa. Và còn mà nhắn tin số đó thì nói thiệt cho một ngày không thể nào đọc hết được. à, chào trí đỏ nha <laughs> không phải đâu kim cúc đòn anh có cự môn ở trong ừ, trong cung cho tức là anh có khoa nói anh ăn nói lưu lót à, chứ còn không có thể là luật đâu luật nó là một cái chuyện khác nữa rồi đó là chia sẻ cơ bản về vận thế của tháng 9 mọi người mong rằng mọi người nhớ cẩn thận à, mọi người hỏi mình á, những câu hỏi như là đại loại là dịch hết chưa anh ba thì mình sẽ nói như một câu như thế này nè mình nói rồi dịch chỉ giảm dần thôi chứ còn không hết được à, chắc chắn rằng dịch với thời điểm hiện tại là không thể về zero tức là không thể về không có ca nhiễm mỗi ngày tức là chúng ta đã quyết định sống chung với dịch tại Việt Nam mình nói rồi tới ờ, khoảng chừng nào mà ờ, Noel tức là tháng 11 tháng canh tí thì sẽ ờ, có cái tín hiệu tích cực hơn về cái dịch này thôi dạ cảm ơn Xuân Lê nhiều cảm ơn thủy lê hả quá trời tim luôn mà tim bị gì vậy tim gì mà bị sọc sọc sọc sọc vậy tim mà bị vậy là chết luôn á bệnh dữ lắm á tim mà bị vậy là bệnh dữ lắm luôn á nha ba sinh một chín mất ngày ừ, ừ, chị ấy mất ngày tám tám năm ơi Đặng quang Khoa 76 mà trong vòng chưa tới 3 năm là tam tai quá trời à quên à, tan quá trời tan căng rồi nha tháng này thì anh còn anh còn sợ nó bất ổn lên nữa chứ còn ổn thì làm sao mà ổn được ở tháng này vì khi mà xét về vận thế là tháng này là tháng sung thái tuế tháng này tháng phá thái tuế đối với năm thì anh nghĩ ra tháng này sẽ còn nhiều cái việc à, tai ương tật ách xảy ra thí dụ như tháng này thì à, là tháng vào cái mùa mưa bão ở miền Trung à, những ngày tới thì à, mưa sẽ rất là lớn đó sẽ có nhiều chuyển biến liên tục bão liên tục à, anh nghe nói là anh nghe đài khí tượng thủy văn dự báo là có khoảng ba cơn à, bão nhưng mà anh thì anh tính là anh thấy tới ngoài ba cơn nó từ năm cơn liên tiếp bão chồng bão nhưng mà thì nó đi vô chung một ngày cho nên là tính là một cơn có thể là vậy ừ, Phạm Thị Lan Đài ok thôi gặp thì anh à, anh anh sẽ tiếp năng lượng cho yên tâm anh nhiều năng lượng lắm mà <laughs> À, rồi mới nhắc Thủy Lê, Thủy Lê là tim khỏe lại rồi, cảm ơn, thấy hông? tim mà bị sọc sọc là chết luôn á. Cảm ơn Long Nguyễn nhiều. Mấy hôm nay đáng lẽ là mình đã up cái vận thế a, quên à, cái tử vi cho người sinh năm 1986 và nữ, à, Canh Thân, nam 1986, nữ Canh Thân, nam Canh Thân, nhưng mà do là về nhà nói hả máy lạnh nó chưa có chạy hả nóng gần chết đâu có uh, ngồi đây mà ngồi uh, quay video nổi chiều này thì mới sửa xong máy lạnh mới vệ sinh máy lạnh rồi xong xuôi rồi giờ mới có máy lạnh chứ còn bình thường là đuối luôn à chào hải ngô nha ui dạ, cảm ơn Hạnh Cao. <laughs> À. Năm ngoái là hên đón trúng nhiều nơi, khi năm nay xui đón không trúng sao em? Kim cúc đòn. Năm ngoái anh còn hên, anh đón cái nó trúng, năm nay anh xui anh đón không có trúng. Dạ, chào Võ Hồng ạ, chào cà phê vui vẻ. À, Biển Trần 3 tháng cuối năm một cho người 1984 giáp, giáp tý thì anh thấy nhiều tích cực hơn nhưng mà phải cẩn thận cái tháng 11 à, âm lịch dùm anh à, Lâm Thị Liên anh, anh gọi em hoài mà em có hên không Đó. Nguyễn Nhật Anh anh nghĩ lúa không có rất rất giá đâu em dạ thấy thúy thấy em chào thúy nha à. à, hiền vào dạ, em vào trang fanpage của anh à, tên là anh ba tử vi fanpage bên facebook á. em inbox đi thì anh sẽ mới có thể gửi được chứ ở đây mà em có hỏi thì anh cũng không gửi mẫu cho em coi được à, sắp tới mình sẽ à, bán thêm à, vật phẩm phong thủy từ trầm ví dụ như mặt vật à, khắc từ trầm nè à, rồi hạt khắp từ trầm mà là trầm chính thống đúng cây trầm đàng hoàng chứ không có tẩm ướp cho nên là giá nó trị nó sẽ cao nhưng ngược lại thì mọi người cũng biết rồi trầm là gọi là để nhất mọc ha cái cây mà có linh khí và cái cây mà có hành âm hành dương mạnh mẽ nhất ngược lại với nó là cây à, cái gì cái xưa đó. ở uh, Việt Nam á, người Trung Quốc qua đầu tiên có hai loại cây mà họ tận diệt đó là gì đó là ngọc An và trầm hương tức là cái gió đó họ tận diệt họ thu bằng hết à, nhưng mà may là ờ, Việt Nam có cái thổ nhưỡng rất là tốt cho nên là cái cây đó lại sinh sôi nảy nở vàng hiện tại anh còn à, không quan tâm lắm cho nên anh không biết được không ạ nếu mà đi Mỹ thì khoảng 50 à, đô em tại vì à, ship đồ đó là nửa ký 50 đô à, mà cái này nó có 300 gram cũng 50 đô <laughs> do là hàng sách hàng đó chỉ có sách tay thôi chứ còn không có gửi bưu điện được đúng rồi à, Minh Phúc gỗ ngọc am là nó ừ, mang cái tính mà mọi người nghe thấy ngọc am là nó mang cái tính dương rất là nhiều ngày xưa anh có à, một lọ tinh đó thì thí dụ như đi đến cái nhà nào mà anh thấy có vấn đề thì anh hay hãy dùng nó để anh tẩy uế xong giờ mắc quá muôn nổi tinh dầu đó giờ mắc quá muôn nổi cây xưa trồng trước nhà không tốt đâu em theo anh là cây xưa trồng trước nhà không tốt nha à, Phạm trinh anh thì anh uống à, à, anh bị đau bao tử anh uống nghệ với lại mật ong thì nó đang à, thuyên giảm rất là tốt à, uống nghệ mật ong á, thì nó sẽ hết chậm lắm thí dụ như mọi người uống cả tuần mọi người mới thấy nó, nó có tác dụng chứ còn không phải giống như thuốc bao tử ờ, thuốc tây ra mua liều về uống nhưng mà ngưng uống là nó bị còn ờ, thuốc khi cái mình cứ uống đều đều đều đều là nó sẽ à, im đúng rồi cây xưa là cây dẫn dụ ma quỷ cho nên là gỗ xưa được à, gọi là người Trung Quốc mua rất rất là nhiều để làm gì để bỏ vào mấy cái à, đồ thờ cúng của mình á đầu đầu sức qua Việt Nam à, rồi cái mình về mình lạy thay vì mình lạy Phật mình lạy toàn ma với quỷ không à rồi sao mình làm ăn không được à, mình ờ, bị cái này cái kia à, nhiều người không biết về phong thủy cái à, cái đồ mà mà đẹp ờ, đổ mấy đá mà nó đổ đó mấy mấy cái tường đá mà nó, nó nấu nó đổ xong nó bỏ vô trong đó đó giờ lạy xì sụp luôn nhưng đâu biết đó là lạy ấy đâu còn ờ, mấy người mà đặc biệt mấy người tu vậy này ô mấy cái đó đẹp về cái đẹp đi chỗ mặt đẹp quá rồi này kia mua đi tự nhiên nó đúc mà nó làm mà nó đẹp lắm xong mua về thà hoài thấy không lên đó, đó là lý do tại sao càng ngày đá mà nguyên khối đá mà đá nguyên thị nó mắc thì chính vì nó đâu có nhét cái gì vô trong đó được Dạ Thúy Lê, mẫu Thân thì tháng này ok ạ. Cây ăn trái trồng trước nhà là ok. Nhưng mà nếu như với cái những gì mà anh học từ phong thủy, đặc biệt là phong thủy ở à, người miền Nam á thì cứ cứ, cứ trồng cây lành trái ngọt ở đằng trước nhà là tốt hơn à, đừng có trồng thí dụ như cây me nè đó, cây mà ăn mà chua lét à, đó, là ở trước nhà thấy vô là thấy chưa gì thấy chua là thấy mệt rồi đó cho nên là cái gì ngọt ngào đây nó vẫn hơn cẩm và trắc là nó là một trong những à, loại gỗ quý em cho nên là không sao đâu cảm ơn uh, Nguyễn Đức Hiên nhiều Dạ được, cây ổi ô vẫn ok Còn mà cây mà trồng mà tốt nhất ở trước nhà á, cây nó trồng là bảo đảm là vô là là là thấy là tài lộc nhà xung suê liền. Mọi người biết là cây gì không Cây vàng á, mọi người đang cái trồng trước nhà là vô là mọi người thấy, ù, nhà này giàu ghê thiệt, bước vô là thấy nhà giàu liền. <laughs> Cây vàng, chứ cây kim tiền nó ăn thua gì. <laughs> trồng cây ATM là còn phải có thẻ mới rút được cây vàng vô mới là ngon à <laughs> đúng không Hà Kim anh nói vậy đúng chuẩn xác chứ còn gì nữa cứ đem cây vàng ra chắc chắc trồng lên là thử trời ơi nó giàu vô cái nhà là thấy nó giàu liền luôn à chúc lê cái cây khô cho em tiền 500 ngàn là cũng không ăn thua gì đâu cái phải là cây vàng nữa mới ghê dạ. phong thủy có mắt không anh ba mắt là gì là đắt hay rẻ ha còn tùy vào em đeo loại đá gì à, tùy vào người bán ví dụ như anh là mua bán là ờ, anh chỉ khoảng anh đã tính rồi là mọi thứ anh trừ hết chi phí anh lời khoảng 10 15 phần trăm ví dụ như anh mua cái dòng 800 anh bán triệu hai rồi xong vì sao vì anh phải gửi đi hết uh, mấy trăm ngàn nữa à, gửi đi hết trăm ngàn nữa cho nên là thôi vậy đó anh bán vậy đúng rồi châu quỳnh cây vàng mà không chuẩn được bính dần thì tháng này tốt á dạ được à, cây khế tốt á dạ cảm ơn minh nguyễn nhà mình thì bình thường thôi đổ nhân cây lập vừng bông trắng hay bông vàng gì cũng là tốt đó là lọc mà à, Nguyễn Trúc Hà em à, inbox cho anh đi chứ còn em nói ở đây coi như không <laughs> Thành Giang đang ngóng cây gì nữa <laughs> cây vàng thật sự ra mà nói trong các loại cây mà trồng trước nhà thì có lộc vừng nè sung nè à, là ok nè vú sữa nè à, khế nè à, là những cái loại cây à, nên trồng thường á, thì sẽ có những người á, sẽ không thích trồng những cây có gai ở trước nhà tức là gai gốc khó khăn này kia cho nên là người ta chống tránh trồng bưởi trồng chanh trồng cam mà không nên trồng những cái cây đó có gai ở trước nhà vậy thôi và đặc biệt là không nên trồng trước nhà cây xưa cái đó là chú thích tự mình Lưu Quang Trung Bính Dần có nên đầu tư về cây cảnh có tốt không ba? à, em là người bính nhần người một người mệnh hỏa em đầu tư vào cây là tốt đó nha em hoa hồng nó không phải là được gọi là cây nó nhỏ nhỏ không à còn cây là phải cao lên kìa cây cao bốn cả thì mình mới sợ nó chứ còn uh, cây đó thì mình không sợ đâu bông giấy không phải là cây bông giấy là dây À, số mà để tư vấn anh, à, tư vấn cho mọi người thì vẫn là cái số từ xưa giờ 0964 90 Đó là số mình, à, vẫn dùng để tư vấn cho mọi người. À, do hai cái năm vừa rồi, à, năm 20 Tết năm 2020 và Tết năm 2021 mình có tổ chức cái lễ cúng, a, à, cầu an giải hạn cho những người tuổi bị trực thái tuế. Thí dụ như 2020 thì những người tuổi Tý ha và tuổi ngọ thì năm 2021 là người tuổi mùi và người tuổi à, sửu thì năm 2022 á, thì những người sẽ trực chịu trực thái tuế là à, người tuổi dần à, trong đó có nè à, giáp dần nhâm dần à, bính dần à, mậu dần à, năm cái tuổi dần canh dần thì à, mình xét thấy thì mậu dần nhâm dần là hai cái à, à, bính dần và nhâm dần là hai cái tuổi có nhiều cái cái cái cái xung khắc có thể là ảnh hưởng tới bụng màng và sát nghiệp của năm 2020 2021 và 2022 là lớn tức là có nhiều người chết cho nên là mình mới tổ chức cái à, lễ cúng cầu an giải hạn đầu năm bằng cái à, đàn trai à, đàn dược sư cúng từ ngày mùng 8 à, Tết cho đến ngày 28 là bế đàn trong cái à, chuỗi 20 ngày đó thì sẽ có cái những cái lễ như là à, phóng sanh này rồi à, phát quà từ thiện để lấy công đức hồi hướng cho những người đăng ký cúng à, do chắc có lẽ là cúng à, có linh nghiệm nhất là cho những người tuổi sửu tuổi mùi năm à, năm nay họ dù là những, những người nào mà được đăng ký cúng thì à, mắc covid thì chưa chết hoặc là hên ờ, mới đầu mắc này xong là nó khỏe lại à, có chút quen uy tín cho nên là năm nay dù rằng chưa có đến cái cái cái giai đoạn gần đó để mà mình nhận uh, tên cúng ấy, nhưng mà nhiều người uh, mong muốn được uh, đăng ký <laughs> sợ là hết chỗ thì uh, mình sẽ đang cân nhắc là tại vì khoảng thời gian cuối năm là mình sẽ có đi nước ngoài cho nên khoảng thời gian đó là mình sợ là mình không có ở Việt Nam để mình nhận mình uh, gần gần Tết mình sẽ đi nước ngoài khi mà có chuyến bay lại thì mình sẽ đi úc à, để xếp phong thủy dù mình nhận người ta từ hồi à, trước dịch à, bây giờ mà người ta phải nhắc nhở lại là à, chị chờ em qua để mà làm để chị xây cái biệt thự của chị thì có thể là mình sẽ mấy cho mình cho nên là mình sẽ ừ, từ từng tới bắt đầu là mình sẽ nhận nhận danh sách à, cúng chứ không có phải là chờ tới uh, sát Ờ, ờ, từ đầu tháng 12 nữa mấy năm mình nhận từ đầu tháng 12 cho tới uh, ờ, 25 Tết là mình không nhận nữa thì bây giờ mình nhận sớm cái khoảng thời gian mà từ ngày đầu tháng 12 cho tới cuối tháng 12 thì mình sẽ đi nước ngoài Ồ cảm ơn có ai mới vừa tặng mình 5 đô à cảm ơn Châu Võ đã lại tặng mình tiền <laughs> Mỹ Hảo này tóc anh tàu kiểu rồi. À, số điện thoại của mình là 0964 90 À, ai biết ai nhớ số đánh lên dùm à, cho cái bạn à, Vi Thu Hiền Mình coi, a, à, cho mấy tuổi, à, dần rồi, trong đó có tuổi, a, à, Giáp Dần, à, Bính Dần, Mậu Dần. À, thì mình thấy rằng là Bính Dần với Mậu Dần năm nay phê Chứ không phải đơn giản đâu nha. Năm tới bắt đầu Thái Tuế nó vận hành từ tháng 11, cho nên là bây giờ là bắt đầu là người sau cái tháng 9 này là người, à, Bính Dần với, a, Mậu Dần là đã bắt đầu bắt đầu rơi rồi. Thân thì năm tới á à, sẽ là những người mẫu thân à, 1968 à, nhiều cái phiền tối về sức khỏe và bổn mạng à. rồi là Bính Thân sinh năm 1956 và 2016 cảm ơn à, Nguyễn Thị Hiền nhiều cảm ơn bạn Hồng Kim đánh giùm mình cái số điện thoại lên à, Hồng Phạm cây sake trước nhà được em anh ba ơi em mới thuê một phòng để ở mà nghe nói lúc trước à, Mai Nguyên Ờ, lúc trước có một người chết thì đó là chuyện bình thường thôi, sinh lão bệnh tử thì ai cũng đi qua. À, mình nói vui như thế này nè, à, nhân câu hỏi này mình sẽ trả lời cho mọi người một biết là à, không có nhà nào không có người âm hết. Không có cái nhà nào trừ cái nhà là từ một đám đất mới xây lên mà chưa chắc thì cái đám đất mới xây lên không có, cũng có người ở hết. Tuy nhiên là họ là người giữ hay hèn, phù hộ hay phá phá quấy mà thôi À, em mới thuê em về em ngủ, anh cũng thấy ngủ bình thường mà tại em nghe người ta nói cho nên tâm trí em sợ. Em lại suy nghĩ lung tung. Đó. Chứ không có cái gì đâu, anh thấy bình thường mà. Tâm nguyện cái cây sim tím nó không có ảnh hưởng, nó không có, ừ, về phong thủy. Đền ai cây lựu trước nhà là tốt em cái à, cái cái nhà vườn của anh ở dưới, à, Bình Dương, mọi người thấy đâu đã, nó chỉ có trăm mấy, 200 mét vuông thôi, nhưng mà bên trái thì nó có sung, à, bên phải thì có, a, à, một cây vú sữa, à, xích vô trong tí xíu là có một cây lựu, cái lựu có to đâu, nó có bao nhiêu đây thôi à, nhưng mà nó có trái rồi. À, rồi hôm nay, ăn sầu riêng, thì các cái cái miếng đất đó có chút xíu à, mình chừa có một chỗ một chút ăn ăn trái sầu riêng xong à trái sầu riêng của Kim Cúc Đòn à, tặng hôm bữa à, à, từ Đạ Hoai gửi xuống đó ăn mấy trái nó ăn xong cái có cái hộp thấy tròn tròn dục xuống này lên đây lên đây khúc rồi là ăn đu đủ ờ, ngồi buồn buồn phun cái hộp ra cái này lên có cây đu đủ cao coi như ngang ngực à mà trong khi đất mình, mình tôi nói thiệt đó, cho tôi chừa lại có nhiêu đâu có khoảng ờ, khoảng vậy thôi Ờ, Đoàn Thị Thanh Thảo, anh mà liệt kê trên đây riết là là anh đâu có còn làm được, ờ, phong thủy đâu em, cho nên là muốn hỏi gì thì gọi điện hỏi anh, còn không thì inbox hỏi anh mấy cái đó anh trả lời cho, nha. Có những loại cây thì khó nói lắm. từ ờ, nay lên chắc cũng, ờ, được, ừ, cả này rồi, từ dưới lên chắc cũng khoảng, ờ, đâu gần mét rồi Ăn là phun cái gì xuống tới đó à. thì mình biết là nó không có trái rồi nhưng mà mình không nghĩ là nó nó nó nó lên đúng không chứ mình biết là sầu riêng hạt mà lên làm gì có trái hiếm lắm phải là sầu riêng trồng sầu riêng ghép rồi này kia thì nó có trái đối tác chị nói châu xa thần xa trừ bùa ngải dạ đã là bùa ngải thì không trừ được chỉ có tránh thôi à, đừng có nói là cái gì trừ bùa ngải chỉ mình chỉ tránh thôi phòng bùa ngải thôi chứ còn đừng nói trừ người ta thực sự không sử dụng chữ trừ bùa ngải mà người ta giải bùa ngải là lý có lý do à, mọi người biết sao mình là có một cái là, là mình là người rất là thích tìm hiểu mình tìm hiểu tất cả mọi thứ nhưng mà mình thấy cái gì không được mình không xài à, hồi xưa đó mình có đi lên trên núi mình à, ở trên Lâm Đồng mình có đi lên trên núi à, giáp ranh giữa Đắk Nông với lại Lâm Đồng á có cái ông thầy đó kêu là ông thầy chuyên xài à, à, gọi là ngải yêu á bù yêu á mình tới xin học mà tính xin hoài ông cho ông nói cho mày nữa chết mày bình thường vậy là đã đã đã loạn thiên hạ rồi ha cho mày nữa thì mày đi khắp từ nam tới bắc cứ tỉnh mày làm đứa là rối luôn á mai mốt uh, rối nữa cho nên là thôi ông cho ông dạy bị đuổi về khổ vậy đó cho nên là học cái bùa yêu chưa học được chào Lê Phước Hải nha <laughs> chào Michi Lê Nguyễn Đấy cảm ơn chi Lê Nguyễn đã tặng mình à, tiền uống cà phê <laughs> cây sim không vấn đề nha à, anh thì thì à, nói như thế này là anh vẫn đi lên đi về thôi ngày mai anh vẫn về à, đi về lại Bình Dương Tại vì, ờ, chứ còn không phải là ngày nào anh cũng ở Sài Gòn. Tại giờ bây giờ đi đi đi đi lên đi về được rồi mà, thoải mái rồi mà, đâu có sao đâu. Ôi, chu cha cảm ơn bạn Linh Nguyễn, bạn Linh Nguyễn cười kha kha, nói chuyện cười cho bạn Linh Nguyễn cười. Bạn Linh Nguyễn tặng tặng nhiều nhiều cái, a, ờ, đô lên, ơ, ờ, mới đủ tiền mua cái iPhone 13. À, cái điện thoại này của mình thì, à, hôm bữa nó rớt xuống nó cũng có trục chặt rồi nên là quay video nó cũng chưa được đẹp lắm. Đang chờ à, đủ tiền mua iPhone 13 để quay những cái video đầu năm nói mọi người là không la nhỏ quá, lớn quá nữa, sắm thêm micro rồi này kia. Đúng rồi Kiều Nguyễn, đẹp trai vui tính khổ lắm. Thiệt á. Ờ, cây trứng cá thì không có vấn đề à, nó cũng là cây lành trái ngọt mà ồ vậy hả Trần Nguyễn Bảo Trân mai em ship về hả trời nghe nghe mừng quá trời cảm ơn nha có, nói nha không có đừng nói anh ờ, có nhiều người ờ, hứa ở trên này hứa hẹn dữ lắm nhưng mà xong rồi sau đó không có có thực hiện đâu anh anh anh, anh không có phải à, họ ưng tên Hoàng Phúc ờ, anh không biết biết hát bài hứa thật nhiều và thất hứa thật nhiều đâu Nhật Huy đừng có hỏi anh là có vợ chưa mà hỏi anh có vợ, mấy vợ rồi đó anh có vợ thứ 10 chưa thì anh mới trả lời được chứ còn câu đó thì khó hỏi lắm nghĩ coi trời 44 năm mà giờ ở giá ai chịu được Đúng không? <laughs> Dạ, <laughs> dạ, cảm ơn Huy Trần. Đúng rồi. Người mà sử dụng bùa ngải là dễ bị, à, bùa ngải vật lắm. Ôi, cảm ơn Ngọc Phạm nhiều. Ôi già Nguyễn Trọng Hưng rồi thấy chưa? Thích trồng cây si ở nhà ai có con gái đẹp, ôi ngon lành luôn, trời ơi, hết hồn luôn. <laughs> Cảm ơn, à, anh, à, Ngọc Phạm nhiều, à, anh hay chị Ngọc Phạm gì đó. Cảm ơn mọi người nhiều đã, rồi là, chia sẻ với mình. Vậy là là nhanh có iPhone 13 lắm ạ <laughs> Rồi, à, mình, à, nói sơ lại, à, cái vấn đề chính của buổi livestream là mọi người, đặc biệt là những người tuổi Thìn và tuổi Tuất thì cẩn thận cái tháng 9 này một tí xíu với những người nào mà có chữ nhâm ha và chữ giáp đặc biệt là nằm trong bốn cái tuổi thìn tuất sửu mùi thì nhớ cẩn thận giùm mình tháng này về tài lộc tài chính còn những tuổi khác thì không có vấn đề gì nhiều tháng này là tháng tuất là một tháng khá lành với các tuổi tuy nhiên lại sung với tuổi người tuổi tức và người tuổi thìn còn sung như thế nào thì còn tùy vào là người đó xung quanh à, chồng con như thế nào và ngày tháng năm sinh ra sao thì mới biết được là sung chiếu nó ở cái mức nào Tuổi thân thì tháng này không có vấn đề gì. Tuổi thân thì phải cẩn thận ở cái từ tháng 11 trở đi. Khi vào cái vận xung thái tuế thì mình đã nói rồi ha, những cái tuổi mà năm sau phạm thái tuế gồm có dần, thân, tỵ, hợi, trong đó dần là trực thái tuế, thân là xung thái tuế, tỵ là phá thái tuế. À và hợi là phạm thái tuế nhưng hại thì lại được lục hợp của địa chi dần thân tị hại thì dần và hại là cặp địa chi lục hợp cho nên là năm tới thái tuế quần trên người tuổi hại rất yếu cho nên năm tới người tuổi hại rất là thuận lợi trong làm ăn nhiều cái điều tốt đẹp còn tính trong vận tháng này thì mọi người nhất là tuổi thìn à, mấy anh chị bính thìn thường là xem mình rất là nhiều đặc biệt là các chị bính thìn thì như thế này nè là mọi người thấy là năm 2018 mọi người xảy ra nhiều cái chuyện trắc trở rắc rối như thế nào thì cái tháng tháng tháng 9 này là cái tháng mậu tuất cũng giống giống như những cái cái việc mà mình gặp ở trong tháng cái năm mà mậu tuất vậy đó à, nó sẽ có nhiều khó khăn lắm cho nên là mọi người nhớ cẩn thận và đặc biệt đối với những người tuổi thìn là gì là tháng này rất là dễ buồn phiền trong gia đạo hoặc là có những cái chuyện cái mối quan hệ làm ăn làm cho mình cảm thấy bực bội khó chịu năm sau tuy là người à, tuổi dần rơi vào à, um, trực thái tuế tuy nhiên người tuổi dần là mạnh họ lớn đặc biệt là giáp dần à, cho nên là dù là năm tới là hạn 49 tuổi nhưng mà xét về cái xui rủi thì rõ ràng là năm nay nè năm bảy người à, tuổi à, quý sửu à, gặp à, hạn 49 tuổi thì người quý sửu nặng nè, nhưng mà năm tới thì người giáp dần gặp hạn 49 tuổi là họ lại không quá nặng nè. đó là cái điều mà rất tích cực ở trong cái cái vận thế cho người tuổi dần cho nên người ta nói giày dép còn có số muốn một con người sinh ra tuổi giáp dần thì có nhiều thuận lợi may mắn hơn là người tuổi quý sửu à, xét về nam mạng đúng rồi luôn ngọc sơn Nhi Phạm nhà có bà sinh năm 70 năm nay 73 tuổi xét về tuổi ấy đó là tuổi sửu đúng không thì cẩn thận cho bà năm nay không tốt đẹp cho những người tuổi sửu tháng 9 này là tháng cũng không tốt đẹp cho người tuổi sửu đâu nha hello happy mỹ tây vậy hả chị <laughs> duyên biển mùng một đầu tháng là đã thấy không không ổn rồi phải không <laughs> giáp và còn lại dần nữa cho nên ai chơi lại đó đúng rồi giáp là đứng đầu thiên can à, con dần là đứng thứ hai của thiên can ha thứ ba chứ nằm trong tất ba con giáp lớn nhất của thiên can mà bởi vậy mình nói như thế này nè à, mình thì không tin bùa ngải và mình cũng sau này mới đầu hồi hồi đó mình chưa đi miền Tây mình chưa có đi 1.200 ngôi chùa ở miền Tây thì mình nghĩ rằng không có bùa ngải chỉ là họ sử dụng cái sự uh, gọi là gì uh, thôi miên và họ lừa mình thôi tuy nhiên sau khi đi một vòng miền Tây đi lục tỉnh Nam Kỳ thì mình mới tin rằng có bùa ngải à, và là không có cái gì tránh được bùa ngải hết chỉ có giải bùa ngải đi thôi à, mình Lê Hồng Hương Hoàng Danh mình sắp uh, ấy rồi cả ờ, một tiếng rưỡi rồi ui cha hôm nay uh, livestream có tới cả 2.000 người uh, liên tục theo dõi và đã có 1.000 like à, 2.000 người mà mới 1.000 like là mới có 50 phần trăm và mọi người giúp mình 60 70 phần trăm đi Cảm ơn mọi người nhiều Nguyễn Văn Phú Nguyễn Văn Phú kỷ dậu mùng 1 chó chết có sao không dạ buồn chứ có sao đâu chó chết mà không buồn sao được Lê Quốc Hải đừng có nói sử dụng anh giàu quá thật sự là mọi người cứ thấy tại anh ba tử vi lên ờ, ờ, thấy ở nhiều nhà toàn ở ké không à, à mà người ta cứ nghĩ là ở nhà mình à, ở sang trọng chắc là làm thầy à, tử vi giàu lắm nên là dạo này lên trên mạng nhiều thầy lắm luôn hôm bữa mình mới refer một cái nhưng mình thấy thầy quá trời thầy luôn mà thầy nói là mình sợ luôn á năm nay thầy nói người tuổi sửu tuổi mùi là chắc chắn trúng số trời ơi đọc là năm nay ờ, văn vách là nói như là đúng rồi đó. nhưng mà không có cái gì đúng đó. như đúng thôi rồi thôi chứ còn không có gì đúng hết đó. thì ờ, đã trải qua coi như là hôm nay là tháng thứ 9 rồi hết 8 tháng rồi mà 2 phần 3 đoạn đường của năm rồi thì những người tuổi sửu tuổi mùi không biết có ai trúng số không tại vì tôi không biết tuổi sửu có mùi có trúng số không nhưng mà xác suất trúng số nó thấp lắm lý do là sao không từ năm nay sổ số có mở đâu tới tận tới 15 tháng 9 này tức là giữa tháng 9 âm lịch thì nó mới mở sổ số lại nó khổ vậy đó <laughs> thì anh anh nói vậy đó thì hồi đầu tiên hết cũng những nhờ những cái trang như vậy những cái người những cái bài như vậy ở trên youtube mà anh mới có anh ba ngày nay nhưng tính ra là cũng phải cảm ơn những người đó tại vì sao tự vì anh đọc mấy cái đó anh nhìn nghe mấy cái đó anh tức quá nói bà mẹ nó thiệt nó nói vậy rồi lỡ người ta đang ở trong cái tuổi đó người ta tưởng người ta tốt thiệt người ta suôn sẻ người ta đầu tư cái ra người ta trắng tay tội người ta không bà mẹ nó cho nên thôi mình lên mình chia sẻ những kiến thức chính quy tốt nhất và đúng nhất rồi còn mọi người ứng dụng nó như thế nào mọi người tận dụng nó ra sao là chuyện của mọi người à, và may quá tám chín năm vừa rồi thế là năm nay nếu mà đúng ra là nếu cái cái cái cái kênh anh ba tử vi luôn á chứ còn cái kênh này thì mới có 6 năm thôi thì may quá là cái số lượng người chửi mình ít hơn là cái số người à, khen là nó đúng tại vì bây giờ là kiến thức là nó là một cái à, mặt phẳng rồi rất là nhiều à, thậm chí lên mạng là có thể tra được về tử vi rồi nhiều thứ lắm cho nên chính vì điều đó là mọi người biết rằng là mình nói đúng sách vở nó viết như vậy mình nói như vậy à mọi người thấy rằng mình tổng hợp những cái à, video mà đầu năm 6 tháng hoặc là cuối năm cho tuổi này tuổi kia là, là nếu mà mọi người nhìn nghe kỹ mọi người chịu đọc sách thì đều có hết những cái thông tin này ở trong sách chẳng qua mình là người gì thống kê tổng hợp nó lại và rút gọn chia sẻ với mọi người mọi người khỏi mất công đi dở nhiều trang sách không biết nó thuộc trang nào vậy thôi chứ chẳng có gì hết kiến thức mình chia sẻ không phải là mình giỏi đó là sách vở viết lại à, mình khẳng định là mình không có giỏi chỉ là mình giỏi có trí nhớ thôi mình nhớ nhiều và mình đọc các cái cái cái sách này mình biết cái khách này viết cái này cái này kia mình chia sẻ với mọi người và mọi người hỏi có nhiều người hỏi với mình nè anh ba ơi nếu mà năm nay em xui quá thì phạm như thế nào à, mình chỉ nói một câu là mình không phải là thầy cúng mình chỉ là như thế nào biết là năm nay xui năm nay hên đối với tuổi này hay là như thế nào còn tận dụng cái hên đó để kiếm tiền ra sao là tùy mọi người và sử dụng cái thông tin của mình để vượt qua cái khó khăn cái khổ cái khổ để như thế nào cũng là do cái duyên cái nghiệp của mọi người cho nên mới có câu phước chủ may thầy à, có thể là do cái phước của mọi người lớn mình nói ra cái đó thì mọi người hợp với mình và đang xen lại mọi người ứng dụng cái thông tin của mình mà có một năm gọi là an nhàn mà vượt qua không bệnh tật cũng không có tật ách không có mất cái này mất cái kia và nếu như mọi người xấu mình không hăm dò mọi người mà đó là thông tin để gì để mọi người biết rằng mọi người chuẩn bị đón nhận những cơn bão thí dụ như một cái nhà ở ngoài miền duyên hải bão thường xuyên nhưng mà họ biết sắp có bão tới họ chằn nhà lại họ uh, gian cố nhà rồi này kia thì cơn bão đi qua căn nhà vẫn còn nhưng nếu như họ không có thông tin là bão sắp tới thì sao thì mái nhà nó bay nó sập là chuyện rất là bình thường thì mình cho mọi người cái thông tin năm tới thí dụ như những người tuổi dần và tuổi thân là xấu không phải để hâm dọa mọi người để kêu mọi người phải đăng ký cho mình để cúng trong cái à, lễ cầu an giải hạn của cái đài dược sư lưu ly quan phật của mình à, mình không có cái nhu cầu đó mọi người không làm mọi người không đăng ký thì mình vẫn tổ chức à, à mình không đọc tên ai cũng được mình đọc à, tên gia đình mình mình vẫn tổ chức à mình vẫn mời những vị cao tăng đồ à, tổ chức tôi sắp xếp một cái lễ đài cho làng hoàng để tổ chức mình nói như vậy đó là mọi người phải à, tuy mọi người hiểu sau à, gần cả chục năm mà mình xuất hiện ở trên youtube đúng rồi quý trần đúng là chính xác đó nói như chị quý trần vậy đó tự vì làm nó cũng mất mà đi chơi thì nó cũng mất tiền cho nên là cứ thôi ở nhà đi chơi đi khỏi mất công phải không vừa làm vừa lo lắng vừa khó khăn rồi này kia nhưng mà tiền cuối cùng nó vẫn mất thôi lấy tiền đó mình đi một vòng đi chơi cho đã đích rồi xong đúng không nhẹ nhàng làm thì năm nay không làm được thì năm tới còn làm lo gì đâu cuộc đời còn dài mà à, tụ chung lại á, mọi người thấy nhìn kỹ đi chúng ta sẽ không bao giờ xài quá một nửa số tiền chúng ta làm ra à, cho nên là đừng có bao giờ à, tiết tiền à, à, làm cho cố tính đi tính lại là chúng ta chưa bao giờ xài hết nửa số tiền chúng ta làm ra thí dụ như mọi người nghĩ đây nè bây giờ một cái người à, bình thường thôi lao động phù hồ thôi là bây giờ là lương là cũng 400 ngàn một ngày nhưng mà mọi người tính thì một ngày không ăn hết 400 ngàn không làm sao gì hết sáng 50 trưa 50 chiều 50 mấy ly cà phê 50 nữa 200 ngàn chứ mấy đúng không thì tính ra là mọi người mới chưa ăn bao giờ hết năm một nửa cái số tiền mọi người làm ra cho nên mọi người đừng có tiếc vào những năm xui thì mọi người cứ tốn đi tháng 9 nữ bính ngọ ok à, chị Mochi nha Ồ mình mới nhắc cái xong đã có được 1.200 à, người tức là 60 phần trăm số người bấm like cho mình Cảm ơn mọi người rất là nhiều Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người à, cho kênh của mình cũng như những buổi live stream à, nói chuyện như thế này dù rằng là nó dài chỉ có phần đầu là cái à, cái thông tin à, cần thiết thôi chứ còn phần sau là toàn nói chuyện gần như là chia sẻ vui vẻ với mọi người và mọi người vẫn à, tích cực coi và tham gia rất là à, ổn định điều đó là à, mình rất là cảm ơn chứ còn không phải là người ta gọi là ăn sỏi ở thì không mới à, livestream thì 500.000 à, người theo dõi nhưng bây giờ livestream còn có chưa chưa bằng một nửa hiện tại của mình livestream nữa thì nó kỳ lắm đó. người ta nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn à, thời gian sẽ có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện Dạ cảm ơn chị Liên Lê. mình nói như thế này nè nhiều người hiện tại đang rất là khó khăn những hoàn cảnh những cái điều không tốt đẹp và đặc biệt là những cái ngày qua khi mà dòng người rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã đi về quê, có người đi cả 2.000 cây số, à, đi bộ có, đi xe có rồi à, chở rồi gây đi dọc đường bị tai nạn mất đồ này kia. Thì mình chỉ nói một điều nè, nhìn về mặt tích cực thì những người đó còn hạnh phúc lắm à, còn à, cơ hội lắm hơn mười mấy hai chục ngàn người theo con số bộ y tế không thống kê mười mấy hai chục ngàn người đã được vào cái hũ đúng không mọi người họ vẫn còn hạnh phúc lắm à, đó là nhìn về mặt tích cực nhưng mà cái mặt tiêu cực thì rõ ràng là cái Ừ, đợt dịch thứ tư vừa rồi, à, làm cho mọi người rơi vào hoàn cảnh rất là bi đát. Ừ, và già nửa số người Việt Nam là trở thành những con nợ. Xấu, chứ không phải những con nợ, những con nợ thì đã là nhiều rồi, nhưng là những con nợ xấu, à, tức là không trả cho người ta là nợ xấu, đúng không? Ờ, Linh Nguyễn em muốn chấm lá số được không anh uh, hiện tại thì anh không nhận chấm lá số nữa anh đang phải dồn sức anh làm anh trả nợ cho những người đã gửi anh chấm có khi có bốn năm tháng có khi có sót mấy người là từ năm ngoái rồi và đặc biệt là ờ, anh phải làm tử vi cho những người à, cho tới các tuổi à, ở trong năm 2022 một năm tiếp tục có sát nghiệp lớn à, tới giờ thì mình vẫn chưa đoán được là năm tới sát nghiệp xảy ra từ đâu nhưng mình tin tưởng rằng năm tới số người chết cũng sẽ là một năm chết nhiều không phải riêng ở Việt Nam đó, đó là mình nói như vậy rồi thôi mình à, livestream tới đây thôi à, để um, dài quá một cái buổi livestream tới hai ba tiếng đồng hồ thì cổ mình nó chịu không nổi để mình dưỡng dưỡng lại để ngày mai mình à, làm à, tuổi bính dần nè tuổi canh thân nè ha rồi à, tuổi à, mậu thân rồi mấy cái tuổi mà à, mình ráng cố gắng làm sao mà trước ngày 15 à, tháng 9 sẽ có được tất cả những tuổi mà chịu trực thái tuế là tuổi dần và xung thái tuế là tuổi thân cho mọi người xem sau đó thì mình sẽ làm những cái tuổi còn lại từ từ năm nay với cái cái, cái lịch trình mình làm sớm như thế này thì mọi người sẽ biết là <laughs> gần gần cuối năm mình có lịch là nếu như qua Tết Tây là mình sẽ bay uh, đi Úc uh, để xếp phong thủy cho một số chỗ thì uh, mình làm sớm <laughs> để tới khoảng lấy cái khoảng thời gian thường là cái khoảng thời gian đó là mình up video cho những cái tuổi thì mình để mình di chuyển để mình đi uh, xem phong thủy là năm nay ai mà ở các anh chị em nào ở Úc mà muốn ờ, đặt xem phong thủy thì ờ, cố gắng đặt sớm đi ha để mình lên lịch chứ còn không là mình có cả chục cái nhà bên đó rồi đó. Mình chỉ dự định qua bên đó là khoảng một tháng thôi là mình phải ờ, quay về. Tại vì quay về để ừm, sát cái cái cái thời gian để mình tổ chức cái cái lễ cầu an giải hạn. Dạ. À, rồi tổng hợp nữa lại là những người mà, à, tuổi dần và tuổi thân muốn, à, được mình, à, à, cúng cầu an giải hạn thì mọi người nên đăng ký sớm. Bắt đầu mình nhận từ thứ Hai tuần tới mình nhận, à, tới, à, đầu tháng 12 là có thể là mình sẽ ngưng nhận. Tại vì mình phải thống kê làm, à, tại vì mình mình phải di chuyển cái khoảng Tết mình đi qua, nước ngoài cho nên là mình không có thời gian ở nhà để mà phải ờ, đọc uh, chú rồi uh, trong cái bộ mà hình nhân thế mạng á trong cái uh, lệ cúng cầu an giải hạn thì nó có cái hình nhân thế mạng là 12 tháng thí dụ như năm tới là uh, tháng giêng tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 4 gì đó thì mỗi cái cái cái hình nhân thế mạng nó sẽ trong một tháng theo cái này không phải là à, tín ngưỡng Phật giáo này là tín ngưỡng dân gian nha thì theo cái đó thì là coi như là mình mỗi cái tháng đó là mình bỏ một cái mạng mình rồi, cho nên là sẽ không ảnh hưởng bổn mạng của cái người thật của mình. Rồi vậy ha mọi người ha. Bye bye mọi người. Tết anh về kịp em, anh đặt vé trước rồi mà. Anh đi ngày đi ngày về anh đặt vé hết rồi thì anh sẽ về kịp. em Bình Dương inbox rồi nha anh à rồi à, anh ba sẽ đi Sydney Melbourne rồi à, có thể là sẽ đi Perth vài ngày à, tham quan thì nghe nói Perth rất là đẹp anh sẽ đi à, Úc à, Kelly Nguyễn à, VT 2007 à, nên vào phân bay hoặc là gọi điện trực tiếp cho trợ lý của mình à, fanpage của mình thì tên là anh ba tử vi à, ở bên ờ, facebook á, mọi người vào đó à, inbox cho mình là bắt đầu mình sẽ ờ, nhận danh sách rồi nói chung tiếng anh anh cũng không giỏi lắm à, nhưng mà nói chung là anh cũng biết hello à, cứ ai hỏi gì cái yes no giống như là là hoài linh là được rồi hỏi mày có ăn cắp không yes mày có sợ tao bị đánh không cái gì nói cứ yes no thôi lát hồi vô chổng ngồi <laughs> dạ chị Moji em à, đang có hồ sơ đi Mỹ á cho nên em không đi du lịch được Aria Phạm anh cũng muốn đi châu Âu nhưng mà đi châu Âu là phải có người mời có này kia khi nọ nó rất là nhiều tại vì anh không thể đi, đi du lịch theo à, theo chuyến được với uh, visa với uh, lịch sử bết bao của anh thì anh nghĩ anh đi úc à, về là anh muốn đi đâu cũng được trừ đi mỹ tại vì anh có hồ sơ bảo lãnh không đi mỹ được đi canada chắc được à, Phương Trần anh cứ gọi vào số điện thoại 0964 905730 ạ. À. Ờ, Trần Huyền ở vườn nhà có vài con rắn có sao không em có sao không anh ba rắn to không em nói chung là rắn là một con ờ, linh vật mà à, về phần âm nhiều à, nếu mà nó to thì tốt mà nó nhỏ thì nó không được tốt lắm tại vì to đập ra làm được dạ dĩa còn nhỏ quá đập ra không được gì hết cho nên không tốt thật sự ra vậy nè, rắn ở trong nhà thì nó, ờ, không được tốt thì nó lỡ lòng dọc nó cắn chết, đúng không? <laughs> Dạ, đúng rồi, gặp em mà em nói thiệt luôn là em ở trong cái cái cái cái vườn nào mà có rắn là em khoái, mà phải rắn to à, rắn nhỏ em không có chịu. Biết <laughs> chừng biết ngay. Dạ, được chị Thảo Trần. Đúng rồi, trời ơi, rắn mà biết sao không bầm ra với đậu xanh á, trời nấu cháo tụi nó ăn nó ngon, chậu cực kỳ luôn. Nói là rồi mấy mấy người, à, mà đặc biệt mấy người nữ, "Trời ơi, tôi không ăn con này, không ăn con kia." Hồi nhỏ nhỏ nó hồi mà còn mới học lớp 12 á, cái, a, à, hè mới đầu mới hè lớp 12 mới về trên Đà Lạt thì cái đi chung với mấy nguyên một đám luôn về trên Đà Lạt là gặt ngay cái mùa mùa hè thu á người ta gặt lúa thì đầu cái hạt mà tu khoái mùa hè thu gặt lúa làm gì bọn đi bắt chuột à tôi thấy mấy hàng chuột cái đi bắt chuột Thì xong cái rồi là bắt rắn à, ở trên đó là, là là trên cao nguyên mà cho nên nó hay có có đó lắm thì à, tôi nói là cái lần đó là cười ra nước mắt luôn á à, thằng kia nói bắt chuột rồi dí chuột rồi này kia cái đầu cái cái hang nào mà chống chống là cái đầu láng láng là mấy ông để tay nè ác lắm để tay vậy nè đeo cái bao tay uh, cao su vô để tay vậy nè cái đầu cái thằng ở sau đập đập và chuột chạy ra là bóp bắt thằng kia thấy ờ, mình làm được ngon lành lắm cũng thấy cái hang mềm mềm láng láng ê mày hãy đi để tao đưa bao tay đi tao làm cho chụp chụp chụp vậy nè cái mình ra sao vỗ bóp bóp bóp vô cái từ cái cái cái cái bà ruộng sao á ảnh nghe cái rốt chạy ra anh chụp anh bóp lên một cái anh kéo lên nguyên con rắn một con rắn phải to cỡ này nè trung chả nó quấn ảnh à. tôi nói hả ảnh là trời tôi nói hả ướt quần luôn <laughs> tôi nói tôi cười gần chết luôn ông ốp con rắn mà cái dầu con bóp vậy đó ông sợ ông càng ngày ông càng siết lát con rắn nó chết ngắt nó chết nó quấn người ông mà ông ôi trời chết chết tao rồi chết tao rồi tôi nói là nó muốn cười mà muốn chết luôn á <laughs> rồi chưa đâu rồi xong mới bắt chuột rồi vô về cái xong mới mấy mấy bà nữ trời ơi thôi thôi tôi bạn chuột đâu ghê lắm Ê, ờ, này ghê ghê lắm cái mấy đường kia nó trời ơi tụi không ăn được bắt có mấy chục con này về ăn hết nó mày cứ bắt về đây cho tao bắt về cái xong cái mình làm mình cắt đầu cắt đồ đúng không cái mình ướp trao rồi cái mình nướng thơm lựng lên đem lên ồ cái này em lên này món này rắn nè món này là hồi sáng làm thằng ờ, thằng tiến nó đái ra quần nè đó cái đầu ha tụi nó ăn khen ngon rồi y xèo đùng đúng không tới hồi tôi đem chuột ra u món này là đặc sản món này kêu là món chim chim lá mía rồi món này tao mới đặt mua trên kia về tụi bay ăn đi nướng ngon ăn cực kỳ chu cha mấy bạn ăn u sao ăn nó thơm lúa quá chim này chắc nó ăn lúa lát ăn đã nó uh, ờ, ờ, cái con kia còn con nó nhớ ủa, ủa con chuột đâu tụi bay không ăn hả nó mẹ nãy giờ tụi bay ăn hết mẹ nó rồi lấy đâu tao ăn chu cha trời ủa vậy, gì chuột ngon vậy hả còn không còn không bà nội thiệt chưa ăn thì cái trời ơi tôi ăn thịt chuột đâu ghê lắm mùi hôi lắm đồ này kia à, ăn xong trời ơi con chim lá mía này thơm uh, ấy không cho nên là nói tóm lại là chuyện đó là sao đúng không là do chúng ta nghĩ thôi à, việc là món ăn hay là cái gì đó là chúng ta nghĩ ra chúng ta nói ra thôi chứ còn sợ cái gì rắn con gì riêng tôi con gì nhúc nhích ăn trừ con lãi con lãi nó cũng nhúc nhích mà ăn không được hồi đó tôi bị hoài hồi đó xưa là tôi nói con gì nhúc nhích là ăn con đó gặp nhỏ bạn ờ, con nhỏ em đi chụp hình cưới cho nó nó nói con lãi cũng nhúng nhích anh có ăn không em cho anh ăn thôi từ, từ đó tôi nói có câu liền con gì nhúng nhích ăn trừ con lãi dạ rồi thôi xin chào mọi người hẹn gặp mọi người à, ở những cái video à, về à, ừ, cái vận thế cũng như là tử vi của năm 2022 dạ đúng rồi thì chị Phạm Thị Lan Khanh cái đó thì anh không biết hên xui à giờ anh cũng không biết ai ai đâu chúc mọi người ngủ ngon hy vọng rằng với những cái sự tích cực về kinh tế ở trong tháng 9 thì các anh chị sẽ à, tận dụng tốt để mà có được à, tiền tài tháng này thì à, các anh chị mà ở nước ngoài thì à, về đầu tư chứng khoán hay là các cái gì đó phải liên quan về kinh tế chắc là sẽ thuận lợi chúc mọi người ngủ ngon dạ bye bye mọi người nha